Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là mở cái port của con uh, Viettel model mới nhất là HG8145V5 này nhé ờ, Các bạn, đầu tiên các bạn phải gỡ hết cái chia cái phần mềm diệt virus đi Và tắt cái bảo vệ trên Win 10 Được chưa nào? Đầu tiên là ờ, để xem à, Ấn vào chuột phải cái biểu tượng này Chọn setting Rồi Đến đây thì các bạn chọn vào Update Security à, Các bạn chọn đến mục uh, Windows Security nhé Rồi tiếp theo là uh, Virus này Đây cái virus này này Rồi uh, Manage Setting này Các bạn vào đây Rồi tất cả các uh, các biểu tượng này thì cũng phải là chế độ off hết nhá các bạn tắt hết đi rồi tắt hết đi được chưa cái, đến phần tương lửa fry world nhá Cờ, không phải toát đi dùng mình rồi sau khi mà tắt hết đi rồi thì các bạn à, và bạn và mở trình duyệt lên rồi để à, địa chỉ là à, 192 168 1 một đấy nhá đấy uh, cái vần cao đấy thì các bạn gọi là admin admin à, cái password này thì các bạn lấy ở đâu các bạn à, lấy ở cái đằng sau cái modem à, modem HG 8145 V 5 này nhá đấy rồi sau khi mà các bạn à, đăng nhập vào xong ấy thì à, các bạn ấn vào uh, advanced setting của mình rồi à, Để xem nào Các bạn à, vào cái mục security này nhá Rồi security này à, Các bạn để ý cái phần à, file firewall level này à, Phải là à, user define này Define này nhá Tức là tắt tắt từ nửa đấy đi Rồi Tiếp theo là cái mục cần quan tâm đó là forward run cái, cái cái mục đầu tiên là DMZ DMZ ờ, Ờ, cái mục này thì đây mình tạo rồi nếu các bạn chưa tạo thì các bạn ấn vào new à, các bạn à, tích vào enable DMZ này nhá tích vào rồi select thì bạn chọn là chỗ nào là desktop thì các bạn chọn này đấy đây chính là IP máy của các bạn luôn đấy rồi các bạn ấn vào apply xong à, tiếp theo là mục là port mapping thì ở đây mình tạo rồi và ờ, cho nếu các bạn chưa tạo thì các bạn ấn vào new đó rồi xem nào phần uh, ờ, mapping name này ấy, thì các bạn uh, ờ, gọi tên gì cũng được ví dụ mình đặt là uh, p đi chẳng hạn rồi cái select thì bạn tương tự thôi desktop này chỗ nào desktop thì ấn vào đấy rồi các bạn ấn vào add Ờ, chỗ external port number đấy thì bạn điền là 31400 rồi các bạn à, bên lại cũng thế 31400 400 à, phần này cũng thế này 31400 điền giống hết luôn rồi phần này thì chống nhá để chống rồi đấy là một cổng như thế nào tiếp theo là một cổng tiếp theo là 31401 rồi đây thế các bọn là chân C này chân V để làm cho nhanh chân V vào đây chân V theo à, các bạn mở cổng từ 31400 đến 31409 nhá cái là 31402 ờ, này chân C này chân V này chân V này V rồi Rồi các bạn liên tiếp ép vào này uh, vào này uh, port number này 3403 này 31403 này Đấy Ctrl C này V này V Tiếp tục 31404 này Ctrl C Ctrl V này Ctrl V này Ctrl V này đấy các bạn làm tương tự nhá rồi à, sau khi mà các bạn làm xong ấy đây sau khi mà các bạn ép hết ấy, thì nó sẽ hiện ra như này đây nó sẽ hiện ra như này này đấy ép hết vào nhá các bạn à, kiểm tra lại một lượt ờ, các thông số này phải là trùng nhau này đấy đây là các cổng như nào chín cổng đấy các bạn vào apply rồi sau khi mà apply xong thì nó hiện nay là như này rồi kia chưa enable rồi các bạn à, vào cái à, API này các bạn tiến hành checkbox ở đây mình à, check rồi rồi là open các bạn tiến hành checkbox này nếu như mà port của bạn mà no open hết đấy thì các bạn có thể là gọi điện lên thẳng lên tổng đài để mở cái mở cái cổng IPv4 này lên này cho các bạn được chưa nào à, thì họ sẽ mở thôi rồi đây ở đây thì mình uh, hoàn thành rồi open hết rồi tức là tiến hành uh, chạy pinut được rồi đấy continue rồi cái mục này thì các bạn cũng bật lên rồi cho pizzerzing các bạn uh, chỉ cần quan tâm cái trên phần trăm này này cái 3,67 đấy là phần trăm chạy pinut của các bạn như thế nào rồi các bạn ấn vào uh, rồi đây là ngày bắt đầu chạy đấy rồi cái việc chạy Pinut gì này thì các bạn cần quan tâm thứ nhất thì là cái app Pinut thứ hai thì cái Docker cái Docker thì các bạn à, ấn vào đây ấn vào đây rồi cái mục là star này các bạn mục star này đây các bạn chỉ cần quan tâm cái thông số này thôi đấy cái thông số này là các bạn sẽ đây mình ấn vào đây đấy thông số này tự nhảy luôn này các bạn gõ này à, gõ gì nó tự nhảy luôn chưa nào rồi à, tiếp theo là các bạn à, các bạn có thể thấy cái cái cái docker này nó, nó nhảy khi mà các bạn checkpoint này các bạn ấn vào checkpoint này đấy bạn à, xem này ờ, đấy, đấy, đấy. cái thông số này là nó đang đang chạy đang nhảy đấy. đấy đấy các bạn thấy hay không ạ rồi tiếp theo là phần rồi rồi ok rồi, video đến đây là hết. Nếu bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và một share nữa. Nếu bạn không hiểu chỗ nào thì hãy comment xuống dưới, mình sẽ trả lời giải đáp cho tất cả bạn. Mà gặp lỗi gì thì bạn cứ liên hệ với mình, mình sẽ uh, support cho bạn như là. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các ờ, video tiếp theo.